wa mejer na po yesi choa agi jimak guni kodemo. Wahi go Jesus awam go non wi mom hak man kam na paish. Hai go su dai na hudeya ban wi pio go igu dewer. Mi mit wa huru nyuk tanog nam hawop kon na go hat kam go na mhuk te hun ni jan hu kas choa a agi nja. Go huan mom ha ge non hu pawop kon da mien na pai salim te te. Na go hap mo hoy jam sawar hop mer da mom go su dai. Dulk pishi a hi jam mi go go hat kam nam simwop konakka. nam namgutuhu ginja na tu ashtuha a ginja. Hano chakui kumut guhuan. Wahuk chiguinam cham kai chuguhuan mahanyok kuishamut guinam kai chuguhuan nam puhi kaichit na puyak tudashish na muiki mumi koi minya nam paijok wai chuhugia. Chamuma nam mo pumbop kona. Namgusap makam watuhim. May pushi kai chimik mumhak makam watu a gijim am guhuan guinam kai chu. Huptud daam. ba hano nam nabam mudar oiriwasin dirguhordanak. Guiwuna pichsak bahamatudam guhatkam nartuptumda. Xihpuy bahabop con guhatkam. Puimuy vakaichoam. Wapatid dagohuan. Yoguban tenuy jemigutgu korakwap tobua. Cham tu namohap pish namopai puy vatobua dil pish nahayagain. Kush cham tun chopimana nyupkai chano. An cham turdi gut shoikam. Matgam an bai pishin ho tigungu koranan wupu katiha fahamat tu daguhatkam na cham shim bahim. Ji jordi na pimmupai a. Waan shivgilim hij bai inchat na tiawa ay. Hap nin hij bai inchat na hajguharo ina umuan jishka na ban kamun tuhamag da guhat kam na paijo kwarban kanawam temu guwiap ma wuman gutuya. Guwa gushiv an purcham to jokia. Nat guwam kugal na hasto da shishkat na nyas chua a gijimuk guhat kam. Dai hinam musim de kon janam musikaya guinarga kam na tiawa ay. Chamashuwa siya ni janya apisha pivi. Ninguan cham turupaf kamun. Guinati jam nirbahi nagili mirgakam. Vyshis chomat nahas choto i bam. Cham to poin haj guhat kam namdai gu yahap kam ji oin yan ban him iatat gagar kam hum linja. Gu gu hinati jam nirbahi nawa po am tu tu nargakam. Nagubushis chomat nahuk to bam mus chohai chi jam na jat chu cham mat. Gu hinam gu mu ihat kam cham tu hugin. Nam gu hapo ma na pishap kaich. Nam gu cham tu hugin nahas kai gu dios ban gu uan tam na to uanish. Nom gumo tehug in jagat nahajum kaich, mat gamba tehun jam gati buin yergu nati jam derbahi. Nat gu pukain kam bahot gu Dios maka gu judu kam hijuan im da gu cham dashish kam. Nawaya ban kam unto aga. Wana gu jada tishkugalin gu gu kora gumaran, vish chuma na tu ulin. Dai gu iban hup tu tu e gu shi vish nya chuk tu cham ulin ach. Wa gu haroi na tehun jabuin yergu maran gu Dios, puwai jika jam hak na paip tu i. Đây Dai gu haroi no cham te hugi nyi buinyor, yogi gu Đây to wai jikahi. Dai na cái te in chokan atulin chuda.